Chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán sản xuất chuyên sâu. Ở khóa học này sẽ giúp các bạn thực hiện việc hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ, tập hợp phân bổ chi phí kịp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó giúp các bạn thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất. Tính toán được chính xác giá thành sản xuất, giá thành công xưởng của sản phẩm dịch vụ hoàn thành các nội dung chính trong khóa học thực hành kế toán sản xuất chuyên sâu đi vào 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu là những khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai các phát sinh hóa đơn chứng từ trong kỳ, hướng dẫn tạo mã nguyên vật liệu đúng, các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, cách xử lý đối với trường hợp âm kho vật tư, phân bổ công cụ dụng cụ, hướng dẫn thực hiện việc phân loại tài sản cố định hướng dẫn việc hạch toán ghi tăng và phân bổ trích khấu hao tài sản cố định đối với từng bộ phận hồ sơ liên quan đến thanh lý tài sản và các thủ tục thanh lý tài sản và các cơ sở pháp lý đi kèm phân biệt được những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi tính giá thành đối với các nội dung liên quan đến kho tiền lương và bảo hiểm xã hội hướng dẫn thực hiện việc lập các hồ sơ, hợp đồng lao động, hạch toán phân bổ chi phí tiền lương cho từng bộ phận, cân đối chi phí tiền lương. Ở phần tính giá thành là nội dung khá quan trọng, đó là sự kết hợp cuối cùng khi các bạn đã hoàn thành được các bước trên. Tập hợp các chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm, đánh giá chi phí dở giang theo các tiêu thức khác nhau và cách tính giá thành Chú ý về cách sửa sai và kiểm tra đúng sai trong quá trình tính giá thành, hướng dẫn thực hiện lập và lên tờ khai, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Ở nội dung thứ ba sẽ đi vào thực hiện việc lập bảng cân đối tài khoản, kinh nghiệm thanh tra quyết toán đối với công ty sản xuất và soạn hồ sơ trong công ty sản xuất một cách khoa học. Đó là các nội dung chính khi tham gia khóa học thực hành kế toán sản xuất chuyên sâu. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp bao gồm các khóa liên quan đến tự học, học online và học lớp tập trung tại trung tâm, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web riêng kế toán Việt Hưng.com. Điểm nổi bật đối với giáo trình online là mỗi chứng từ hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm kế toán.